Xin chào các bạn Vừa rồi thì Apple đã cho ra mắt dòng sản phẩm MacBook Air 2019 Một chiếc book được nâng cấp khá nhiều so với MacBook Air 2018 Với màn hình chu tông mà hai trước đây nó chỉ xuất hiện trên Mac Pro Cùng với việc nó giảm giá bán khi ra mắt so với thế trước vào khoảng 100 đô Vậy với MacBook Air 2019 thì chúng ta có gì? Trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình đi khám phá xem nó có điểm gì đánh giá nhé Đánh giá đầu tiên ở phần ngoài của máy thì cảm giác mà nó mang lại cho chúng ta rất hoàn thiện và cao cấp. Nó cũng giống như những sản phẩm khác của Apple. Một triết lý thiết kế tối giản trải dài từ năm 2016 đến thời điểm hiện tại. Nó cũng nhiều màu sắc hơn so với Mac Pro. Chúng ta có thêm lựa chọn màu vàng hồng, ngoài hai màu truyền thống là màu bạc và màu xám. Chiếc máy mình đang có đây là màu xám, nó vẫn là nhôm nguyên khối được vát cong, y hệt như phiên bản 2018 trước đây. Một thiết kế không mới mẻ hay đột phá, nhưng nó không hề bị xấu đi chút nào cả nó vẫn rất đẹp và mang tính biểu tượng của dòng MacBook. Với cân nặng chỉ vào khoảng 1,3 kg và điểm dày nhất chỉ là 15 mm và điểm mỏng nhất chỉ là phải 0,5 mm. Nó có phần nặng hơn một chút so với XPS 13 2019 và HP Vichai 13 X360 nhưng nó lại nhẹ hơn so với chiếc MacBook X Pro của Huawei. Tiêu chung lại thì nó vẫn là một chiếc máy rất nhẹ và cảm giác bền bỉ khi cầm nắm ngoại trừ việc vỏ nhôm khá dễ bị xước trong sử dụng nên các bạn hãy nhớ sử dụng một cách kỹ càng và cẩn thận nhé. Cổng kết nối không có quá nhiều điều để phải nói khi mà kỷ nguyên một loại cổng của Apple đã bắt đầu từ chiếc MacBook Air 2018. Chúng ta có cả hai mặt lợi và bất lợi từ thiết kế này. Hai cổng USB-C ở cạnh trái hỗ trợ thu 3 đóng vai trò như cổng sạc, truyền dữ liệu cũng như kết nối các thiết bị khác. Điều này đồng bộ hệ sinh thái của Apple khi bạn có thể sạc tất cả thiết bị của mình với chân kết nối USB-C cũng như bản thân cổng này có độ truyền tải dữ liệu lên đến 40GB trên giây nên nó rất thoải mái trong việc truyền tải dữ liệu lớn qua các thiết bị khác. Nhưng cũng một điều bất tiện là không phải ai cũng sử dụng cổng C, vẫn có rất nhiều người sử dụng USB chuẩn A như mình. Và dĩ nhiên ta phải mua thêm adapter, một điều khá là bất tiện với mình cũng như người sử dụng. Cộng thêm mức giá của nó cũng chưa thực sự mềm nên tính kinh tế luôn khiến ta phải đắn đo. Dù nó có gây tranh cãi với bàn phím canh bướm thì nó cũng đã thế tư cùng với những cải tiến đáng kể về độ bền, trải nghiệm gõ của người dùng và nó được trang bị trên OS 2019 này cảm nhận cá nhân mình thì nó rộng rãi và khá thoải mái cho việc gõ tuy nhiên vì thân máy quá mỏng cộng với thiết kế bàn phím nên tiếng ồn của bàn phím này phát ra khá lớn cũng như hành trình phím chưa làm hài lòng mình nhưng sử dụng thời gian thì ta cũng sẽ làm quen dần với nó và tốc độ gõ cũng được cải thiện đáng kể dĩ nhiên bạn vẫn sẽ được sửa chữa miễn phí nếu bàn phím có vấn đề Tút ID hoạt động cực kỳ tốt, nhạy, giúp đảm bảo việc bảo mật thiết bị mà không cần thông qua những khâu đăng nhập khác. bát của máy có kích thước cực lớn nếu để so sánh với chiếc laptop Windows như HP Pixel hay XPS 13 inch, như bề mặt của nó rất mịn, làm cảm giác di mượt mà và thoải mái khi thực hiện thao tác zoom. Force của Apple cho khả năng cảm biến lực chính xác với các thao tác chạm và nhấn. Màn hình là điểm nâng cấp mạnh mẽ nhất của chiếc OLED 2019 này. Màu sắc của máy được tái tạo một cách cực kỳ chi tiết và thích mắt. Màu trắng hiển thị chính xác cùng với độ tương phản cao thật sự làm trải nghiệm nhìn của mình được nâng cao rất nhiều. Giải màu của máy phủ 100% dải sRGB, nó nịnh mắt, tuy nhiên nó chưa đạt tới mức trung bình của chiếc laptop cao cấp ở mức 129% sRGB. Độ sáng hình đạt mức 340 nit, ngang với trung bình các sản phẩm cao cấp khác khi 6 XPS 13 là 357 nit, Masterbook X Pro là 500 nit. Mình vẫn muốn macbook air có màn hình sáng hơn hoặc ít nhất là ngang bằng macbook Pro để đảm bảo khả năng hiển thị ở ngoài trời. Về trải nghiệm nhìn thì đã rất rõ ràng là nó tốt trong tầm giá Vậy còn với trải nghiệm nghe thì sao? Mình dám đảm bảo là nó hoàn thành tốt cái gọi là trải nghiệm nghe nhìn Khi loa của Book chưa bao giờ là mình thất vọng cả Dù với body rất mỏng nhưng mức lượng cũng như chất âm rất tốt so mặt bằng chung của laptop Âm lượng nó đủ để lấp đầy một căn phòng cỡ vừa Khi mở to không hiện tượng bị rè hay méo tiếng Chất âm khá cân bằng khi giải bát được tái tạo lại khá nhiều Chứ không bị thiếu nhiều hết các mẫu Ultrabook trên thị trường Nó rất tốt cho việc giải trí hàng ngày của chúng ta với con chip dòng Y là Intel Core 5 8520i và 8GB RAM cơ bản thì nó không thay đổi về cấu hình so với phiên bản 2018. Mình không thấy hiện tượng chậm hay giật lag khi sử dụng qua các tác vụ hàng ngày như mở đa nhiệm trên Chrome với một tab YouTube 1080p và dùng đốc của Google vài tab tin tức rất thoải mái cũng như các ứng dụng văn phòng cơ bản. Và trong bài test hiệu năng như với Geekbench 4 là một phần mềm test hiệu năng chung với khoảng 3.500 điểm đơn nhân và 7.900 điểm đa nhân nó khá thua thiệt so với những chiếc XPS hay Switcher với 14.000 điểm trung bình. Nhiệt độ của máy khi sử dụng các tác vụ thông thường cũng rất mát mẻ khi chỉ có nhiệt độ dao động ở mức 50 đến 60 độ C. Trừ khi dùng các tác vụ nặng như mở video ở 4K hoặc 8K thì nhiệt độ vào khoảng 80 độ C. Cũng rất dễ hiểu thôi vì máy không hề sử dụng quạt tản nhiệt. Tổng kết lại thì Mac Air 2019 là một sản phẩm có thiết kế đẹp với màu sắc sang trọng và thời thượng, thời lượng pin rất tốt, màn hình đẹp đủ sức phục vụ giải trí cùng mỹ loa ấn tượng. Mức giá cũng dễ tiếp cận với những fan của Apple. Nếu bạn cần nhiều hiệu năng hơn, hãy cân nhắc bỏ thêm một số tiền nữa để nâng cấp lên chiếc MacBook Pro. Nếu bạn không thích Apple thì bạn có thể tham khảo thêm video về các sản phẩm Windows có mức giá tương tự như iPad 13 inch 2019 hay Huawei MacBook Pro mà mình đã có video giới thiệu ở trước đó. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Các bạn quyền đóng góp hay câu hỏi gì Xin vui lòng để lại ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe đến kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.